Tôi thường đứng trên cầu gành hào, nhìn về chợ nổi. Ở đó có thể trông thấy một dải ghe rập rờn sao động cả mặt sông. Những cái chân vịt gác chỏng lên, loang loáng dưới mặt trời. Mỗi chiếc ghe là một ngôi nhà nhỏ, ngang 2 mét, dài 5-7 mét, nhỏ bé, chật hẹp. Nhưng có một cái gì đó thật khác thường. Thế giới đó hẹp đến nỗi chỉ vừa để xoay lưng, để nằm co, để cúi người. Mà cũng dài rộng vô phương bởi cuộc sống dài đây mai đó, lên đên cuối bãi đầu gần. Những chiều tà, chợ nổi điều hiu bắp bên, đậu hết một vạt áo nắng vàng hoe hoe, đỏ hoe hoe. Những người đàn bà cúi đầu ngó chăm chăm, xới nồi cơm vào giạt khói, những người đàn ông xếp bằng ngồi trên mui ghe, vấn những điếu thuốc to đùng bằng đầu ngón chân cái, phì phà nhả khói lên trời. Những đứa trẻ con ngồi tên hên trên mũi ghe câu cá chốt, cá mè. Những cô con gái sau một ngày bán hàng mệt mỏi, soi mình xuống sông, chải tóc. Họ chắc cũng từng yêu, từng vui, từng đau, từng nghe phản phất niềm thương nhớ đất. Nhớ sông Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Trích trong tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận Mỗi lần qua sông cái lớn Giang lại nghĩ Chắc tới già, tới chết Mình sẽ chẳng bao giờ rời chiếc ghe nhỏ này đâu Cũng khúc sông này Năm Giang 10 tuổi bá giang chết. Hôm đó, trời mưa nhỏ nhưng gió nhiều, gió bạc tai chèo liêu xiêu, nước từ dàm sông cuồn cuộn đổ ra, chiếc ghe bạc nước tấp vô xà lan chở cát. Ông chính, ba Giang chống đằng mũi, má Giang chống đằng lái. Giang đang ngồi trong mũi ghe, ôm con Thủy vào lòng Giang thấy rõ ràng, lúc cây sào trong tay má đang chỏi vào thành xà lan trượt hước lên, má ngã xuống, đầu má đập vào cái gờ sắt, đôi chân còn biếu vào ghe, rồi mắt cong lại như chiếc võng, hợp vào sông. Giang khóc điếng, bồng con thủy lầm cồm bò về đằng sau lái. Giang còn kịp nhìn thấy mái tóc má trôi sùm xòa phiêu phiêu trong làn nước, rồi mất hút. Giang không hiểu sao mình nhớ hoài, nhớ rằng ràng cái ngày đó. Cho nên qua dàm lần nào, Giang đều kéo con Thủy ra. Giang chỉ, má chết chỗ này nè. Con Thủy ừ hưởng như không. Giang hỏi, không nhớ à? Thủy lắc đầu. Cũng phải, lúc đó con Thủy còn mềm xèo nhỏ xíu như con mèo mướp, hệt như Giang nó lớn lên trên ghe, lúc buôn bán, lúc nấu cơm, ông chính không bồng được. Giàng buộc sợi dây dù vô chân nó, đầu kia giàng buộc vô mũi ghe. Con thủy bò chán, bò chê rồi nằm ngửa ra, ngó những trái cà, trái khóm, trái bí, bầu ông chính treo lúc liễu trên nhánh trà đằng mũi ghe. Có lẽ nó biết thân mình mồ côi mẹ nên nó dễ chịu, dễ tánh, Gia đình ông chính sống hẳn trên ghe. Cảnh của ông cũng buồn lắm. Nhà nghèo ra riêng, gia đình chỉ cho hai công đất. Năm Giang ba tuổi, Giang lên sởi. Ông chính bán đất cứu con. Số tiền còn dư lại, ông mua chiếc ghe nhỏ đi bán hàng bông. Cả nhà dắt díu nhau lên đinh sông nước. Có lúc vừa ghé lại bờ, chưa kịp buộc dây ghe vô gốc mắm Do quẩn chân lâu ngày, Giang đã chạy lên bờ, chạy cuốn chạy cuồng như vui, như điên trên đất. Má Giang rớt nước mắt. Con nó thiệt thòi. Ông chính an ủi. Vì miếng ăn mà, mình ơi. Sau này khi vợ chết, không hoàn toàn vì miếng ăn, mà cả nhà ông chính trôi dạt hết dòng sông này đến con kinh kia ở đáy con sông nào đó, còn là nơi gửi gắm xương thịt của người đàn bà xấu số. Má giang Những buổi tối, buộc ghép vô góc tra bông nở vàng cặp mé bờ. Ông chính dạy chị em Giang học. Có được chút vốn học hành nhỏ nhoi, ông dạy bằng hết chữ nghĩa. Giang lanh lợi hơn con Thủy, học ít mà tính trợ cực kỳ giỏi. Buồn bán lu bù mà nó tỉnh như không nó tính toán hết nó mua rau trái đường đậu tạp phẩm cho chuyến đi chở than chở củi chuyến về nhiều chuyến bốc than còn nóng chất dưới sạp ghe chị em giang nằm trên đó mà ngủ sáng ra lưng phòng rợp ông chính ứa nước mắt cắn răng biểu lần sau thôi nghe con hai bây giờ hỏi lại Giang nói không có con kinh, con rạch nào mà ghe chưa đi qua. Không có đường ngang ngõ tắt nào mà ông chính không biết. Xuôi dòng, ngược dòng, con nước kém, con nước rồng. Không ai nói với ai, nhưng cả nhà ông đều nghĩ chắc là sống như vậy hoài, như vậy mãi thôi. Chị em Giang đùa nhau, sau này lấy chồng ra riêng, bà cho mỗi đứa một chiếc ghe còn Thủy nói nó không lấy chồng Nó ở vậy đi bán với ba Ông chính nghe rồi như gió ùa về Lòng tự dưng nghe đau xót Rồi khi hai đứa con gái ông sinh ra những đứa con Chúng lại phải sống cuộc đời lên đên như má chúng Ông nghĩ đó là những buổi chiều Ghe đi qua thị trấn, qua phố huyện Giờ tan học Nhìn đám học trò túa ra cổng trường Đám học trò áo lem mật, tay kẹp nách cái cặp, tay mang bình nước. Mắt ông chính cháy âm âm một nỗi gì đau đáo. Giang vẫn gặp hoài nỗi đau nào đó của ba. Giang thương ông quá đi thôi. Vì thương ông nên Giang lấy chồng. Chồng Giang tên Thuấn ở đập sậy. Những lần đậu ghe lại buôn bán, Thuấn đều mời ông Chính lên nhà uống rượu. Ông chính chọn thuấn trước. Ông hỏi Giang có ưng không? Giang ngồi chải tóc, chải tới rác da đầu. Giang gật. Giang lấy chồng tháng 2, khi dọc những triền sông, trên những đám chùm gọng, những rặng ráng, tơ hồng bao phủ lên một màu vàng ống, rồi chi chít những cái hoa con con trắng như hộp tấm mẳng. Mấy chiếc ghe bạn kè lại thành bè đậu phía ngoài đập Đám đàn bà con gái bê những cà ràng nấu ăn trên bờ. Hiện, bên ghe bạn cũng bày đặt đi đốn lá dừa về, bẻ vòng nguyệt trên mũi ghe nhà Giang. Ngày vui của Giang mà Hiện lầm lì. Nửa đêm nhóm họ rượu uống sương sương, Hiện ca tình anh bán chiếu mà nước mắt ròng ròng. Hiện lấy mu bàn tay quệt nước mắt trợn trạo biểu Rượu xứ này cay dễ sợ Rồi dòm trong ghe thấy gian ngồi xếp quần áo với con Thủy Hiện kêu Chắc sau này mình không gặp được nữa Cô hai hen gian ngước lên cười buồn Con Thủy thà lai Ổng thương chế đó Giang vỗ đầu em Thương khí khô gì mà không chịu nói Hả Con Thủy cười Cha hỏi cái bộ như em là ổng vậy Sáng sau Giang mặc áo dài từ dưới ghe bước lên Ông thợ chụp ảnh Chụp được một vô đẹp ơi là đẹp Đẹp nhất là quanh Giang mớ bông tra vàng rụng tơi bời Lừng lửng như trăm cái chuông vậy Giang ở lại rồi con Thủy buồn lắm Nó thay Giang buôn bán cho ông chính lèo lái Nó lanh lợi, mau mắn không bằng Giang nhưng được nước xiên. Ngày nào nó cũng lật lịch coi. Tới con nước 30, đi bán vùng xóm rẫy về, ghe ghé đập sậy thăm chị nó. Có bữa dọn cơm, no vô thức dọn thừa đôi đũa, cái chén. Ông chính rầy. Mai mốt bay lớn bay cũng lấy chồng, chị bay đâu ở được với bay hoài. Nói vậy mà sao lòng ông cũng cồn cào nhớ ghé đập sậy. Giang đòi ông chính ở lại một đêm, cho Giang xuống ghe ngủ với con Thủy. Giang than nức nở. Trời ơi, con nhớ ghe quá trời đất đi. Xuống ghe, Giang mò mẫm từng món hàng, từng miếng sạp. Trên nhà, ông chính ngồi uống rượu với Thuấn, Thuấn uống dữ, anh toàn tợp nguyên ly. Uống xong rồi lè nhè than còn nuôi con giang như nuôi con sáo không biết giờ nào nó sổ lòng nó bay ở đây mà lòng dạ nó ở đâu á ông chính lặng người thường thì cơm nước quét dọn xong để hở ra giờ nào giang lấy xuồng chèo đi giờ ấy trời đất nó đi đâu tuấn cười chua chát không biết nó chèo khơi khơi vậy đó bà có bữa con Trình đi theo, vợ con chèo đã đời rồi nó buông chèo lụi vô đám lá, lấy tay vịnh, ngồi đó, rồi chèo về, vậy à. Ông chính thở dài. Đêm đó Giang nằm dưới ghe, Giang hỏi con Thủy, Vậy chứ ghe mình bán có đắt không? Bây giờ ghe mình về thường đậu ở bến nào? Bà còn buồn, còn uống rượu ban đêm không? Thủy trả lời muốn mệt, con Thủy nói Anh Hiện gửi lời thăm chế, ông hỏi em hoài à Hỏi vậy chế chế lúc này vui không? Em nói em không biết Sao mà em thấy ổng tội nghiệp thiệt Phải Con Thủy lúng búng dừng lại rồi thẹn thò nói tiếp Phải chi có cái gì mình thường được Thì mình thường cho ổng Mắc mớ gì phải bồi thường Giang cười Rồi giật mình Con Thủy năm nay 18 tuổi Nó lớn thiệt Lớn màu quá Giang nhớ cái ngày con Thủy có kỳ kinh nguyệt đầu tiên Nó lụi đầu giấu vô mớ cơm gạo treo lủng lẳng khóc mướt Giang bảo Không sao đâu, không sao đâu Bà chực rơi nước mắt Giang nghĩ Phải chỉ còn má Thủy còn có chị nó Chứ ngày đó của Giang Giang cũng khóc mà không thể hỏi ai Ông chính tình ý biết Ông lặng lẽ qua bên ghe nhà hiện Ông nhờ má hiện Ông ngồi hút thuốc như ống khói tàu Lần đầu tiên ông thấy mình bất lực Vô dụng và bối rối trước đứa con gái đáng thương Nhớ lại nhiều chuyện quá Giang không ngủ được con Thủy bày ra chuyện lắc ghe Lắc như là ghe đang bị sóng vậy Giang thiếp đi Thấy mình đang ở trong một cơn mơ Và giấc mơ cũng trồng trành Khi ra về Nhìn bóng Giang sơ rơ đứng tiễn bên hàng me Ông chính dặn lòng Thôi sau này có nhớ thì lâu lắm mình mới ghé thăm Rồi nó sẽ quen, sẽ quên nó phải biết cách sống dưới đất để nghĩ về những đứa con của nó. Nhưng chưa đầy con trăng, đã thấy Giang khăn gói về bến xã xịu. Giang lần theo mấy chiếc ghe bạn hỏi thăm, rồi có Giang họp về. Ông chính thấy Giang lòng đau bầm. Ông gằn gằn hỏi, Con hai, bay đi đâu? Giang cúi mặt con nhớ ghê quá à Con nước rồi ba ông thèm ghé thăm con gì Giang nói thêm Nói thuấn cho Giang đi Chừng nào muốn về thì về Ảnh dễ ghê vậy đó ba à. Ông chính đâm sầm ra ngồi đằng lái Vấn thuốc rồi bập bập trên môi mà không buồn đốt Con Thủy sợ ông giận giang, Nó men ra Nó nói dèm Lâu lâu con gái về thăm Sướng thấy mồ Ba đừng giận ba ha Ông không trả lời Lúc đó ông đang nghĩ về một người đã khuất Lòng ông gọi Tôi biết tính sao bây giờ Bà ơi Tôi tính lầm một lần này rồi Con Thủy cười với Giang nghe rộn rã Ngủ trên đó kỳ thiệt chứ ha Nếu mà là em chắc em không quen rồi Ngủ ghê mới sướng Nó bồng bềnh làm sao đâu á Trời ơi Ông suýt kêu lên Đứa con gái nhỏ Sao mà nó lom lom giống hệt chị nó Giống hệt mình Ông chính lần vào trong Dẹt mấy bánh kẹo Dở hũ gạo ra Môi chỉ đáy một chiếc hộp sắt sơn đen Ông gọi chị em Giang lại. Ông mở hộp ra. Trong hộp còn một túi vải dây hút miệng. Ông ngồi xếp bằng, trịnh trọng. Trang nghiêm như thể ông sắp đánh đổi cái gì thiêng liêng nhất trong đời. Ông từ tốn lấy từ trong túi ra từng chiếc khâu vàng óng ánh. Ông nói, Ngày mai ba đưa con hai. Bây giờ thằng chồng bay chắc đang trong Giang ngước nhìn chân ông rồi cụp mắt, cúi đầu. Trúc ngược cái túi, ông chính biểu. Dành dụm cả đời, ba chỉ có bao nhiêu đây thôi. Bà sẽ bán chiếc ghe này, về quê nội mua một miếng đất. Rồi ba với ông Thủy cuốc đất trồng rau, có gì ăn nấy. Ba đi cả đời, ba cũng mệt còn Thủy trừng trừng nhìn vào mớ vàng rồi nó lặng lẽ bò ra ngoài mũi ghe. Ông chính biểu Giang. Ngủ đi, rồi ngày mai... Ông chờ Giang quay đi, rồi mới đốt nén nhang, cắm lên cái trang thờ treo trên vách. Còn bà, bà đã thành nước, thành đất, thành cỏ, thành cây. Cha con tôi ở đâu? xin bà theo đó. Đám cháu chắc chích của mình rồi sẽ chẳng phải chịu lên đên. Giang ngồi ở đầu vòm nuôi nhìn ra đằng trước. Con thủy thẫn thờ buông chân xuống nước, khỏa bì bõm. Mắt nó hướng về chiếc ghe của Hiền đang đậu sát bờ lá. Hiện biết sang về nên Hiện làm ca sang sản. Con thủy lầm bầm chắc là sau này em khó có dịp gặp anh đêm nay cũng có gió nhiều gió làm sóng chồng chành ghe mà sao khó ngủ quá vậy nè